Hình ảnh FPT City tại Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022 nguồn, FPT City. Hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2022 FPT City đã có mặt tại Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022 do Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương chủ trì. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững và đồng bộ. Hội nghị quy tụ gần 1.000 đại biểu đến từ khối chính phủ, năng lượng, xây dựng, sản xuất, viễn thông và trên 40 diễn giả đầu ngành. Song song với chương trình hội thảo, triển lãm về các mô hình đô thị tiêu biểu và các nền tảng số, giải pháp công nghệ cho xây dựng và quản lý đô thị bền vững, đô thị thông minh, chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số, đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực về công nghệ, giải pháp quản lý thông minh trong hoạch định và định hướng đến phát triển bền vững, phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị, cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam. Bất động sản làm tử tế tự hào là nhà môi giới bất động sản tại dự án FPT City, do tập đoàn FPT xây dựng. Với đầy đủ các loại hình căn hộ, đất nền, biệt thự view sông, cùng đầy đủ tiện ích giáo dục, thương mại dịch vụ, phần mềm vân vân ngay tại đô thị. Thật tuyệt vời khi được làm việc FPT City. Đúng như bài viết đã đề cập, FPT City luôn đề cao chất lượng và tiến độ xây dựng tại FPT City, xây dựng một khu đô thị xanh, thân thiện với môi trường, mang lại những giá trị tuyệt vời cho cư dân sinh sống tại nơi đây. Anh chị và các bạn quan tâm tới đất nền và căn hộ tại dự án FPT City, Đừng quên gọi tới số máy 0935908089